uống chung có kỵ gì không à, như hôm trước chúng tôi nói là khi mà chúng ta ăn uống theo thực dưỡng mà đến lúc cái đường ruột chúng ta hoàn toàn à, tốt đó, thì chúng ta ăn cái gì nó sẽ hấp thu tốt hơn lúc mà chúng ta còn bệnh chúng ta mất cân bằng thì chúng ta có bồi dưỡng nó cũng không tăng cân được thật ra cái người dưỡng sinh là cái người mà sau khi ăn giống như là chúng ta cân bằng cơ thể rồi đường ruột chúng ta đã sạch đã ổn định rồi thì cái chuyện tăng cân nó rất là dễ ví dụ như hôm trước chúng tôi nói là tôi muốn tăng cân giờ nào tôi tăng tôi muốn giảm giờ nào tôi giảm <laughs> muốn tăng bao nhiêu trong một tuần thì à, trong đúng tuần đó tôi tăng cân tôi không cần thuốc nào tôi chỉ điều chỉnh ăn uống thôi cho nên là quý vị mà có lỡ có tăng cân thì cũng phải khéo điều chỉnh tức là chúng ta phải tính toán lại cái lượng thức ăn thức uống của mình nếu mà chúng ta ăn uống kỹ thì chúng ta có thể khống chế lại được cái cái trọng lượng của mình theo cái ờ, cái cái phương pháp có ăn uống của chúng ta còn ờ, mấy nay chúng tôi có sử dụng là một là đạm cái đạm nãy giờ giới thiệu á đạm này thì mới rồi trước đây thì tôi có, có uống cái enzyme cái hội đà và cái ờ, cái gói organic rau củ hữu cơ á thì à, chúng tôi lại pha chung để uống thì chúng ta thấy là sức khỏe rất là tốt thay bữa ăn sáng tới hồi có cái đạm ờ, này nữa thì tôi pha vô chung luôn thì trong giai đoạn vừa qua tôi cũng ờ, đã thử nghiệm là mỗi sáng uống cái ờ, đạm rồi pha chung với lại enzyme rau củ hữu cơ và hội đà thì à, tôi thấy là cái việc ờ, tiêu hóa rất là tốt và sức khỏe nó cũng tốt đặc biệt là cái ờ, cái gối dài dài cái rối cao cổ hữu cơ của mình đó là điều chỉnh cái việc ờ, đi cầu rất là tuyệt vời nếu mà quý vị thấy mình bị bón thì tăng cái gối dài dài của hơi cổ hữu cơ lên thì chúng ta sẽ đi cầu rất là tốt nếu mà đi cầu phân nhão thì chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta bớt cái rối rau cổ hữu cơ thôi thì chúng ta sẽ đi cầu trở lại bình thường kiểu gì có thể sử dụng những cái loại này chung cũng tốt chứ không có kỹ gì nhau à, thưa thầy à, cho con hỏi nhiều người lớn tuổi trên 65 tuổi ăn chay đi khám thì đo cái độ loãng xương khá cao vậy xin hỏi thầy là họ nên ăn như thế nào uống gì nữa để khắc phục bị loãng xương như trên theo bác sĩ nói là dễ gãy xương trong rất là nhiều năm về thực dưỡng thì chúng tôi thấy là cái việc mà loãng xương đối với uh, uh, cái phương pháp uh, thực dưỡng chúng ta rất là dễ. Có điều là người lớn tuổi thì không thể nhai trực tiếp cái cốm lứt được. Thì chúng ta sử dụng cốm lứt uh, rang đó chúng ta xay thành bột. À, mà chúng ta có bột bột cà lứt rồi thì chúng ta đơn giản sẽ trộn thêm cái mè mè rang chúng ta xay luôn với bột này thì à, quý vị ăn thì trong mè cái lượng canxi rất là cao và được kết hợp với cốm lứt thì này trong giai đoạn nó sẽ khôi phục mà hồi trước chúng tôi kể là có bà cụ bà bị loãng xương độ 4 đó. lúc đó bà răng răng bà còn nguyên và bà ăn gần như à, cũng ăn cơm lứt bình thường với một món đồ ăn và buổi chiều là à, ăn cơm lứt thôi và sau 49 ngày thì bà đi khám xương trở lại bình thường Thật ra cái việc loãng xương của mọi người nhất là người nữ mà trong giai đoạn tiền mãn kinh á mà cũng đã nhiều lần sanh nở như cô hồi nãy nói là đã quá 35 tuổi mà vẫn còn sanh con á thì từ tháng thứ sáu trở lên là đứa bé nó sẽ hấp thu canxi si và mẹ rất là lớn trong cái bài mà ăn uống sức khỏe cũng như là bài ờ, bài nói gì ờ, để hoàn thiện một đời người là tôi nói rất là nhiều về cái việc mà từ tháng thứ sáu trở lên chúng ta phải cung cấp đủ canxi cho đứa bé thì đứa bé sẽ không hấp thu cái canxi của của người mẹ cho nên là thường những người nữ mà lứa tuổi lớn mà còn sanh con thì dễ dẫn tới chứng loãng xương hoặc là cái giai đoạn mà tiền mãn kinh đó thì cũng dễ dẫn tới cái tình trạng này thật ra là nếu mà chúng ta biết được cái gạo lứt chúng ta ăn gạo lứt với mẹ thì à, lâu ngày nó sẽ củng cố lại nó bù đắp lại những cái canxi mà chúng ta bị mất bị hụt cái ca khô đang khuyến mãi mua nhiều mà lại thích ăn chung với bánh mì sandwich hơn cái món này nó ăn đúng là ăn với bánh mì thì rất là ngon cái ca khô tới cà ướt ăn cũng ngon nhưng mà một là chúng ta sẽ rác thêm cái bơ của bơ bơ mè hoặc là bơ sa chi thì quý vị sẽ có được một món ăn điểm tâm sáng rất là ngon Hai vợ chồng con hiếm muộn ờ, ăn thai số 7 được hơn 2 tháng và đã ăn ra 10 tháng. Vẫn ăn rồi lứt và tất cả những đồ dưỡng sinh mua ở công ty. Con làm nghề làm đẹp nên phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Mỗi lần tiếp xúc với một ai đó hay đụng vào người đó thì con bị hút âm vào người rất là mệt. Có người bị đau gì nhiều là con cũng bị đau như họ luôn. Chồng con làm nghề sửa xe Honda cũng bị hút như thế à, nhưng ít hơn con vì không đụng tay trực tiếp vào khách hàng kính sư sư phụ chỉ dạy vợ còn con bằng cách gì để không bị hút âm của người khác vào mình đã bị hút và vợ chồng con cũng không biết phải cách xả ra cái trường hợp này ờ, ở trong đây có ai bị không cái này người này không phải bị quan tưởng đâu nha cái này là cái chuyện tự nhiên của âm dương á <laughs> này là cái chuyện tự nhiên à, chúng tôi có nói từ cái thời ờ, trước từ cái thời năm 97 là cái quy lực mà điều hòa một cách tự nhiên ở trong không gian này về âm dương ví dụ như ờ, chúng ta đang ờ, đau mỏi cơ thể thì chúng ta lại ngồi nói chuyện ngồi nói chuyện chơi với một người nói chơi một cách rất là vô tình tự nhiên cái hồi mình nghe mình nó bớt đau Ờ, không có cái chuyện phù phiếm gì đâu hồi đó tôi kể có một cái chuyện là có một cái bà cụ Vũng Tàu là hơn 70 tuổi rồi bà bị ờ, giống như loại bị đau và không thể ngồi được cũng khoảng hai ba năm rồi đó bữa đó gia đình trở lên ngồi nói chuyện trở lên gặp tôi tôi bắt ngồi ghế dựa và đỡ bà ngồi lúc đầu thì hai đứa con dịnh hai bên ngồi hồi cái bà nói hồi mày buông tao ra đi <laughs> bà phủi phủi hai đứa hai bên buông ra thì bà ngồi nói chuyện với mình từ ờ, một giờ tới năm giờ chiều tôi nói thôi bà đứng dậy bà đi về đi cái bà đứng dậy được bà đi bà quay lại bà nói ủa thầy ủa tôi đi được rồi hả mà ủa tôi ngồi nãy giờ là 4 tiếng á tôi nói đây không có quyền thoại nha đừng có đồn <laughs> nên là cái chuyện rất là bình thường của âm dương thôi tức là khi một người âm nó gây đau nhức mệt mỏi có thể chúng ta hoạt động không được nhưng mà có một người dương thì tự động nó sẽ cái âm mình nó tỏa ra và nó hấp thu cái dương khí người khác tự động chúng ta hết đau đây là cái chuyện rất là bình thường không có quyền thoại cho nên là trong giai đoạn mà chúng ta ăn mà chúng ta bị dương quá đó thì cái tay chúng ta mà xúc chạm tới cái người à, đau đương nhiên là cái âm của họ rút về mình và họ sẽ sẽ hút với dương này là quy luật âm dương rất là bình thường âm hấp thu dương dương hấp thu âm trong cái ví dụ trong cái khán phòng này mà cũng có những người hồi sáng này vô đây nó cũng mệt mỏi nhưng mà vô chúng ta ngồi một chút vậy chúng ta nghe của mình đâu mất cái mệt mỏi đâu rồi thì mình cũng không biết lý do nhưng mà thực sự trong đây có rất là nhiều cái người họ thứ nhất là họ ăn uống dương quá cái thứ hai là họ đã công phu thiền định họ rất là dương cho nên là tự động nó sẽ hấp thu cái âm của mình khiến mình mất đi mệt mỏi mà mình không hay thế đây là việc rất là bình thường cho nên cái việc mà chạm tay với người khác mà chúng ta bị đau bị mỏi là việc rất là thường nhưng vấn đề là là xả ra cái xả ra này mới là cái khó tôi thì hồi xưa à, kéo dài rất là nhiều năm tôi cứ bị đau cái vai lý do là có rất là nhiều bệnh nhân đau quá tôi không thể chịu được là tôi phải phải phải đưa tay của tôi vào để trị thì người ta hết nhưng mình thì nếu như được mà nghỉ ngơi liền sau khi trị liệu mà tôi nghỉ ngơi liền á thì à, trong khoảng vài ba phút là mình đã xả ra được hết là bằng cách là mình đã thả lỏng quý vị mà học cái cách thả lỏng để mình không còn gì để thả có nghĩa là thả cho tới cái thân này thành không thì nó không còn chỗ báo rồi nó mới hết đau <laughs> còn thả chữ khéo mà cái thân chúng ta nó không hết đó, thì nó sẽ còn đau buộc chúng ta phải ờ, một là chúng ta phải xong một là sông nóng để cho ra mồ hôi hai là chúng ta phải tắm nước lá bưởi khi chúng ta tiếp xúc với những người âm nhất là đi đám ma về thì chúng ta nên tắm nước lá bưởi để chúng ta xả khí âm nó ra thứ ba là tối thì nên ăn sáng dây để cho nó thải độc tức là những cái trường hợp này là chúng ta nên ăn sáng dây để trùm bền cho đổ mồ hôi để nó xả độc ra ha thưa thầy cái sữa bột dinh dưỡng đang khuyến mãi mua nhiều uống có kịp không kịp thì sao thật ra trong cái ờ, ờ, cái hộp thì tôi ghi là 6 tháng nhưng mà chúng tôi cũng đã để thử tới 12 tháng nó vẫn còn uống được vì giấy công bố không dám để nhiều vì cái này là cái sản phẩm mà mình không có Ờ, chất chống ẩm chống mốc không có can thiệp bất kỳ một cái gì nó chỉ là một cái loại bột mà chúng ta xài rất là tự nhiên đó giống như nãy tôi nói là cái đầu vào chứ tôi khử cho tới giờ phút này là có ozone nữa thì tôi khử và khử tất cả những cái loại mà chuyển quy làm sữa ra nó rất là an toàn và cái cái khả năng mà ẩm mốc nó sẽ sẽ thấp hơn so với trước nữa thì tôi nghĩ là sản phẩm này để lâu được trừ trường hợp quý vị mở ra mà nó vón cục hoặc nó ngã màu vàng thì ờ, hoặc là nó hôi thì đừng có sử dụng nữa chứ còn mùi thơm bình thường thì chúng ta vẫn còn sử dụng mặc dù nó quá cái đát đi nhưng mùi thơm còn là chúng ta vẫn còn sử dụng được thầy vừa rồi mẹ con đi khám cho uống ờ, ba uh, chai tinh dầu ăn số 7 bệnh mẹ đỡ hơn rất là nhiều nhưng hơi gầy mẹ có cần bổ sung thêm gì không à, ba à, chai tinh dầu đó người bình thường có uống được không thầy Ờ, muốn mua cho ba con uống như hồi nãy cô thủy giới thiệu là mấy chai tinh dầu này rất là tốt cho sức khỏe và nếu như bị gầy thì chúng ta một là sử dụng cái cái đạm như nãy giới thiệu mua thêm cái hộp đạm về uống thứ hai nữa là chúng ta có thể bồi dưỡng thêm cái loại bột dinh dưỡng mà mình đang có mình uống nhiều thì nó cũng sẽ tăng sức khỏe lên à, năm nay lễ tiên sinh rồi sẽ qua chùa thầy có cúng không cúng thì năm nào cũng cúng nhưng mà năm nay do cái tình hình dịch bệnh đó, thì à, bà con à, nên ở nhà xem trực tuyến thì tốt hơn <laughs> chứ chùa thì có cúng á mà thường năm thì mỗi lần lễ cúng tiên sinh thì bà con về rất là đông cho năm nay năm nay thì vẫn cúng à, vẫn uh, kêu gọi những cái bệnh nhân mà đã có áp dụng cái phương pháp của mình thành công thì quý vị một là gửi cái thơ về hai là quý vị có thể tới tham dự để chia sẻ trực tiếp thì ờ, thì quý vị về dự còn lại thính chúng thì chúng ta uh, nên ở nhà nghe trực tiếng đi ha. bây giờ nếu mà tập trung đông quá chúng tôi cũng rất là ngại vì ờ, tình hình dịch bệnh nó rất là phức tạp cho nên chúng ta cũng phải uh, sử dụng uh, uh, các cái lễ hội tức là tổ chức các lễ hội rất là hạn chế thì mong bà con cũng thông cảm là chúng ta đừng có tập trung đông người quá không có được tốt à, con rất thích ăn chanh muối của thầy nên con ăn hơi nhiều vậy có tốt không tức là ăn món gì vừa xong là con ăn chanh muối vào liền con có đi khám sức khỏe tất cả đều khỏe chỉ thiếu máu thôi xin sư phụ chỉ dạy cái à, món chanh muối thì nó dùng cho khi mà chúng ta bị trúng thực á, bị ngộ độc thực phẩm thì à, có hai cái một là à, nếu mà bị nhẹ thì chúng ta bị gì bị đàm liền à, để ý cái dân dưỡng sinh mình biết rồi vừa ăn cái gì mà nghe nó nhức nhớt bị đàm rít cổ ho tầng hắn là biết là thức ăn có độc đối với cơ thể của mình rồi thì chúng ta ngậm trên muối để uh, độc ngậm như ngậm kẹo để nuốt nhưng mà trường hợp nếu mà nó đau bụng hoặc là nó tiêu chảy hoặc là nó ói là trúng độc nặng rồi thì hôm rồi tôi lại sử dụng hồi xưa giờ tôi sử dụng rất là ít nhưng mà hôm tết tôi bị một cái trận hơi bị nặng ra tôi xài một lần nguyên một trái luôn nguyên một trái chanh muối gì quý vị để dầm nước nóng rồi uống dầm nước nóng rồi uống tức là dầm hết ly này tới ly kia rồi xong rồi ăn luôn sát nguyên trái luôn thì ngày hôm sau cơ thể mình hoàn toàn nó không có chuyện gì nữa từ bữa trưa cho tới 5 ờ, giờ chiều mà tôi phải đi tiêu chảy tới gần 18 ờ, lần <laughs> nó bị kinh khủng vậy đó à, nhưng mà tôi sử dụng cho muối liền qua ngày hôm sau thì cơ thể rất là bình thường nhưng mà cũng lưu ý là thường chúng ta bị trúng độc như vậy á thì à, ngoài cái việc sử dụng trên muối này ra thì tối đó quý vị tiếp tục uống sáng dây và tiếp tục ngày hôm sau nữa một hoặc là hai ngày hôm sau nữa thì chúng ta không có nên ăn bất kỳ cái gì chúng ta cứ khuấy sáng dây uống cái đói bụng là khuấy sáng dây uống đói bụng khuấy sáng dây uống ngày hai ba lần như vậy cho tới hai ngày gì đó rồi chúng ta sẽ uh, hết độc rồi thì chúng ta ăn uống lại bình thường tức là cơ thể gần như khỏe hoàn toàn rồi á đói bụng một cách tự nhiên trở lại thì chúng ta sẽ ăn uống lại à, thưa thầy con nghe nói mè nhiều canxi và đạm ờ, sa chi nhiều đạm omega 3, omega 6, omega 9 Nhà sinh thì chia sẻ từng độ tuổi ăn lượng bao nhiêu thì đủ cho người ăn chay, ăn dưỡng sinh thật ra cái ờ, hồi trước giờ mình phân lượng là như không chén cơm chỉ có hai muỗng cà phê ờ, cho tới ba muỗng là nhiều tức là đối với mè thì dù cho nó có tốt gì lắm thì một ngày chúng ta nhiều nhất là 15 cho tới 20 gram Sachi cũng vậy, Sachi một cái lượng mà người ta tính toán omega 3 nó gấp 14 lần cái cái cái, cái omega ở trong dầu con cá thu. Ra thường thì chúng tôi dùng cái từ mà hạt đó, cái hạt từng hạt sanh chi thì một ngày mà quý vị có có ăn nhiều nhất á, là 15 hạt 15 <laughs> hạt là quá nhiều rồi đó chứ còn thường là tôi thấy như uh, sai thành bơ thì tôi thường tôi tiêu với thầy sai khoảng 10 hạt cả cơ thể chúng tôi vậy chứ một ngày tôi ăn cũng khoảng 10 hạt thôi chứ tôi cũng không ăn nhiều 10 hạt tới 15 hạt thôi không ăn nhiều mấy em bé thì ờ, ăn cái uh, ờ, sa chi rất là tốt tại vì ờ, nó có khả năng là nó làm tốt cho não bộ và sẽ làm cho đứa bé thông minh thành ra là nên ăn sa chi cho bất kể độ tuổi nào vì trong cái bảng phân chất thì rất là nhiều chất nhưng mà trong đó có omega 3, omega 6, omega 9 rất là tốt thưa thầy ba mẹ con là người theo công giáo để ba mẹ con uh, nghe Pháp của Thầy và hiểu nó rất là bổ ích cho cuộc sống nhưng sợ có lỗi với Chúa, sợ bị nói là phản bội Chúa khi nghe Pháp. Xin Thầy cho con hỏi ba mẹ con nghĩ như vậy có đúng không? Xin Thầy chia sẻ cho ba mẹ con hiểu về chân lý không uh, thuộc riêng của tôn giáo nào với ạ. À. Thật ra Chúa cũng như Phật đều muốn lợi ích cho mọi người cho nên ai mà học hiểu được giáo lý của Phật cũng như giáo lý của Chúa mà để cho mình à, sống tốt hơn thì tôi nghĩ không ai phản đối Chúa Phật là chắc không rầy quở chỉ có những người thế gian thôi <laughs> chứ còn Phật Chúa thì đương nhiên hiểu là à, khi mà chúng ta học được những điều tốt mà chúng ta sống cho lợi ích cho bản thân mình cho gia đình rồi cho xã hội thì chúng tôi nghĩ là không có đấng thần linh nào quở phạt mình hết mà họ còn à, khen tặng mình nữa và có khi là chúng ta theo đạo Chúa theo cái kiểu truyền thống nhưng mà khi à, tiếp xúc với xã hội chúng ta có cái duyên để gặp giáo lý này giáo lý nọ mà có thể làm cho cuộc sống chúng ta tốt thì không có nghĩa là chúng ta phản thì mục đích Chúa cũng muốn cho chúng ta tốt hơn chúng ta sống một đời sống nó nó cao đẹp hơn Phật cũng vậy cũng muốn cho chúng ta được tốt chúng ta sống đời sống có lợi ích thì cả hai cái giáo lý đều đem lại lợi ích cho cuộc sống chúng tôi nghĩ là các vị không có quở phạt chúng ta đừng có à, đừng có tưởng tượng và rất là rất là nhiều người ở đây ví dụ như chúng tôi trị bệnh chúng tôi gặp cũng mấy người tôi không phải là đạo phật họ vào phòng khám với tôi họ ngại ngại sượng sượng tôi nói tự nhiên đi tôi ờ, ông thầy chứ tôi không có gọi là gì không có chấp chặt về tôn giáo hơn nữa bệnh đâu có trừ ai đâu <laughs> thì quý vị đạo chúa quý vị cũng bệnh quý vị đạo phật quý vị cũng bệnh và bệnh thì cần phải làm sao cho bệnh hết bệnh đó là chuyện chính chứ chúng ta đừng có ngại tới gặp nhau tôi không quan trọng vấn đề đó quan trọng là quý vị gặp tôi và quý vị có được kiến thức tốt để à, hết bệnh là được rồi thì người nào cũng vậy theo ví dụ như phật tử mà có nghiên cứu các loại các đạo giáo khác ví dụ phật tử đã quy đạo phật rồi đi có nghiên cứu các đạo giáo khác thì chúng ta cũng ờ, nếu tiếp xúc được những cái điều mà có lợi ích cho bản thân và cuộc sống thì chúng ta được quyền gọi là tự do chứ nó không có ràng buộc nhất là quy y đạo phật nó không có lời thề nữa đó ừ, đạo phật là đạo tự giác chúng ta tới chúng ta quy y à, có điều kiện thì chúng ta tới chùa để học còn không có điều kiện thì chúng ta cũng học ở đâu đó cũng không ai rầy vỡ mình trừ trường hợp là chúng ta làm sai thì không cần Phật Chúa vỡ mà nhân quả nó sẽ tính sổ mình <laughs> không còn chúng ta học đúng chúng ta làm đúng chúng ta làm tốt thì ờ, thần thánh cũng phải ủng hộ chúng ta chứ không có vỡ rầy ra mấy cái chuyện đó chúng ta đừng có ngại Thưa Thầy Huệ Đà có phải làm mát gan lợi tiểu thích hợp cho mùa hè nắng nóng không? cái má gan lợi tiểu nó không có hẳn là sử dụng tốt cho mùa hè mà thực chất thì cái sản phẩm vậy đà mình cũng đã nói nhiều lần rồi nó rất là tốt cho gan thì như vậy là theo tôi cái mùa hè thì à, cái mùa này à, chúng ta nên ăn những cái rau mà lá to à, có khả năng là chúng ta được ăn à, trong bữa ăn mình có có canh tức là ăn thức ăn có nước được hạn chế ăn những cái củ dương để chúng ta cân bằng mục đích là chúng ta cân bằng nếu như quý vị sinh hoạt ngoài trời tiếp xúc với nắng nhiều mà không có sử dụng những cái loại có nhiều liều diệu độc tố thì uh, cho nên như chúng ta bị mất cân bằng bây giờ có một cái bài mà chúng ta nói về axit và kiềm thì chúng ta tìm đủ một cách để chúng ta cân bằng lại cái đó trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi mùa mùa này thì ăn rau lá lớn được nè ăn canh trong bữa ăn được nè và tới mùa thu thì chúng ta sẽ giảm lần lần rồi tới mùa đông thì chúng ta sẽ không có ăn những cái loại rau lá lớn thậm chí là rau chúng ta cũng hạn chế và ăn củ ví dụ vậy thì vậy là cái người dưỡng sinh là mỗi mùa chúng ta nên tìm một cái loại thực phẩm ăn để cho cân đối và cái việc cân đối thì nó sẽ trả lời cho mình biết là một á là sau bữa ăn chúng ta không có cảm giác bị ờ, bị nặng trọc đúng không không cảm giác bị nặng nề vừa đủ thấy no cảm giác cơ thể nó sẵn khoái là một cái thứ hai là sau giấc ngủ chúng ta sẽ rất là tỉnh không có bị uh, say ngủ giấc ngủ sâu và tỉnh thức dậy chúng ta ngang khỏe chứ không có nghe cái gì khác cái thứ ba là đi cầu đúng giờ và buổi sáng phân vàng chặt cái thứ tư là người nam đi tiểu không quá ờ, bốn lần người nữ không quá ba lần trong 24 tiếng đồng hồ một cách rất là tự nhiên thì vậy là xem như chúng ta đã cân bằng được mình ăn cái gì uống gì mà trong những cái dấu hiệu này xảy ra trong cơ thể mà chúng ta cảm thấy nó phù hợp như vậy thì có nghĩa là cơ thể chúng ta đang cân bằng ăn nghe mệt mỏi kiếm thuốc tiêu để uống ngủ không tỉnh rồi không biết cách nào để cho mình tỉnh mình say ngủ hoài thì biết rằng mình ăn thức ăn bị âm rồi đi tiểu nước tiểu nhiều lần hơn hoặc đi phân nhão phân xanh thì chúng ta biết rồi chúng ta âm thì mình khéo điều chỉnh lại à, thưa thầy nước căng bình thường uống mỗi ngày nên uống độ ph mấy là à, bao nhiêu là vừa. thì à, trong cái à, cái máy à, căng nó có từ à, 6 chấm 6 chấm là dùng để à, tưới bông tưới hoa tưới cây rồi thôi rửa mạch và bắt đầu từ ờ, bảy chấm thì để ờ, pha sữa pha nước uống ờ, cho mấy lại trẻ em thường là chúng tôi thấy như ở đây chúng tôi sử dụng là tám trăm năm uống bình thường tám trăm năm chín chấm những người âm những người axit nhiều uống tới chín trăm năm. có những người bị axit nhiều quá thì tôi lại à, cho uống tới 11.5 1.5 thì không được uống nhiều thường xuyên nhưng trước khi đi ngủ là pha năm nóng năm lạnh khoảng 250 ml uống vừa ngủ thức dậy bụng trống và trước khi đi ngủ cũng khoảng 200 cho tới 250 ml thôi không được uống nhiều còn trong ngày thì chúng ta được uống 9.5 uống bao nhiêu uống miễn ngày mình đi tiểu người nam không quá 4 lần người nữ không quá 3 lần là được không cái cái đó là cái cân cơ thể chúng ta nếu chúng ta đi tiểu nhiều thì phải xem xét lại một là chúng ta đã sử dụng nhiều nước thứ hai là chúng ta đã ăn nhiều đồ ăn âm cho nên là chúng ta đi tiểu nhiều thì chúng ta tự điều chỉnh lại ha à, xin thầy hướng dẫn chế độ ăn dưỡng sinh cho bé từ 2 tuổi trở lên và các bé phải làm gì để được tăng trưởng phước báo và trí tuệ những đứa bé mà ăn dưỡng sinh từ trước tới giờ Tới giờ phút này thì à, tôi đã có hứa cái đây cũng mấy năm, bảy năm hả ta? Năm 2013 tôi giảng cái bài để hoàn thiện một đời người. Tôi hứa là bảy năm sau tôi sẽ trình làng một số những đứa trẻ thông minh vượt bậc. Cho tới giờ phút này thì à, có một ít đứa trẻ nó gần như là nó đã vượt những cái mà chỉ tiêu cần thiết nó thông minh nhưng mà vì gia đình của họ và nhà trường chưa cho công bố Thật ra là, là à, coi như tôi bị thất hứa đối với à, trẻ thì không phải là đợi tới 2 tuổi đâu mà mình nói rõ ràng trong cái bài à, để hoàn thiện một đời người là phải chuẩn bị trước khi mang thai đúng không cha cũng như mẹ trước khi mang thai từ 6 tháng cho tới một năm phải chuẩn bị cho thể khang kiện tinh thần đàng à, an ổn an lạc đàng hoàng thì mới nghĩ tới cái chuyện sanh con còn chật vật còn bức bách còn bệnh tật mà sanh con là một cái điều rất là tai hại và trong suốt quá trình mang thai thì à, người mẹ phải ăn uống và tu tập rất là tốt vì à, trong suốt 9 tháng 10 ngày là tất cả những cái dinh dưỡng của đứa bé là từ bà mẹ cho nên là cái giai đoạn mà từ mang thai cho tới khi sanh ra và cái chỉ tiêu của tôi là phải 7 năm đầu đời mới hoàn thiện một chu kỳ tế bào gốc của một người do đó trong suốt 7 năm mà nếu như từ lúc mang thai cho tới 7 năm đầu đời mà chúng ta nuôi tốt thì đứa bé sẽ rất là tuyệt vời bây giờ có ờ, những đứa bé mà tôi tôi biết là nó đang ờ, mới lớp 6 năm nay nó chuẩn bị ờ, lên lớp 7 rồi mà mới 7 tuổi thôi nằm ờ, ba tuổi rưỡi là nó đã lấy cái bằng tân cử nhân của IT tức là cái bằng mà chế biến công nghệ rồi và năm mới uh, vừa chạm mốc rồi 6 tuổi rưỡi là nó lấy cái bằng thần đồng toán học của cái hệ điều hành Cambridge rồi. nhưng mà vì um, thầy của nó không có cho lộ diện trước năm 12 tuổi ra mình cũng đành chịu chứ chúng tôi cũng rất là muốn trình làng những đứa trẻ này để mà nó tới giờ phút này quý vị thấy là gia đình ở sáng vẫn cho ăn cái bài à, cháo của mình bài cháo gạo lứt hạt kê à, hạnh nhân ốc chó hạt sen nhiều đó thôi không có nhiều sáng cho ăn với bú mẹ hoặc là ăn với nước tương mấy đứa bé này vẫn ăn tới giờ phút này như vậy nhau. Rồi đi học thì mẹ cha chuẩn bị cho một cái ờ, thố cơm lứt và muối mè ngoài ra là không có ăn không có rau củ không có trái cây không có thịt cá gì hết đó, cho tới giờ phút này và cả gia đình ăn như vậy đứa nào học cũng giỏi gần như là không ai có thể tưởng và ít có cái gia đình nào mà được đủ cái sự hiểu biết và cái niềm tin để có thể sử dụng cho cả gia đình các loại hạt này để à, ăn uống mà không có nghĩ tới rau củ quả không có trái cây không có thịt thà không có bánh kẹo gì hết thì cái điều này là cái điều rất là hiếm cho nên hỏi tôi thì tôi vẫn căn cứ theo cái cái hiểu biết của mình về ăn uống tôi không khuyến khích ăn cái gì nhiều ngoài năm cái loại hạt này và người mẹ phải rất là là hiểu biết về dưỡng sinh và khéo léo để sử dụng cho từng bữa ăn tìm cách nấu chế biến cái gì đó trong lẫn quẩn trong mấy cái loại hạt này thôi là đứa con chúng ta sẽ rất là thông minh nên tùy cái gì còn không hiểu biết và không theo nổi thì phải chấp nhận ăn ăn theo xã hội thì ăn thêm bánh ăn thêm trái cây ăn thêm cái gì đó là tùy kiến giải của từng người chứ còn qua nhiều năm nghiên cứu của chúng tôi chúng tôi thấy thức ăn chính của loài người là cốc loại và nếu như chúng ta chỉ sử dụng cốc loại làm thức ăn chính cho loài người thì nó sẽ phát triển hai mặt là về vật chất và tâm linh của chúng ta lên một cái tầng rất là cao mà không có cần nói chuyện tới cái chuyện bệnh tật gì đâu mấy đứa nhỏ mà nó có một răng thì nóng sốt phải sáng dây uống xong gần như mấy đứa bé dưỡng sinh không nghe nói tới bệnh từ nhỏ lớn nghe nói tới bệnh và có bệnh đi nữa thì ờ, một là uống sáng dây hai là nhịn ăn thứ ba là cha mẹ nhai mớm <laughs> là giải quyết xong thậm chí có những đứa bé mà còn đang bú và động kinh tới gặp chúng tôi chúng tôi cũng không có đụng gì tới đó hết á ví dụ như những đứa bé mà một hai tuổi mà bệnh á mà nó không có tự nhai được thì tôi bắt ba cha mẹ nhai và mớm cho con không cho con ăn thức ăn khác thì trong thời gian ngắn nó cũng sẽ hết vì mình cũng hiểu biết về nước bọt rồi đúng không không có cái loại thuốc nào hơn nước nước bọt của mình cả cho nên khi mà con nó bị bệnh mà trong lúc nó còn chưa hiểu biết gì cha mẹ cứ nhai cho nó còn bây giờ lên tới 2 tuổi rồi thì theo tôi thì ờ, cái thức ăn chính vẫn là mấy cái loại hạt chúng tôi kể vẫn kèm theo thức ca trong ngày thì tôi nghĩ không có thiếu cái gì và tại vì á, là tôi tiếp xúc rất là nhiều cái gia đình nuôi trẻ kiểu này rồi cho nên mình nói bằng tất cả những cái hiểu biết và những cái kinh nghiệm lâm sàng chứ không phải trên lý thuyết nữa thật ra là à, tùy ha gia đình có nếu mà hiểu biết được cái gì hơn nữa không phải là chúng tôi không biết những cái loại thực phẩm khác nhưng mà nói về cái việc mà phát triển về cơ địa cũng như là trí não thì tôi thấy gần như là những cái loại hạt mà uh, chúng tôi thấy là dễ sử dụng và tốt cho sức khỏe thì chúng tôi đã áp dụng thành công rất là lâu rồi thật ra là nhỏ chúng tôi cũng nên ăn như vậy con ờ, năm nay ờ, học lớp 12 mà nặng gần 80 kg giờ con muốn giảm cân thì làm bằng cách nào đơn giản ăn gạo lứt muối mè <laughs> ăn gạo lứt muối mè bảo đảm trong vòng trong 20 ờ, ngày là xuống còn 60 kg liền và xuống rất là an toàn à, cái khác biệt của cái phương pháp này là chúng ta giảm cân mà chúng ta không bao giờ bị mất sức bị kiệt sức giảm cân rất là an toàn mẹ con ăn chay một ờ, tháng và uống sinh tố bồ công anh hàng ngày mẹ con có tiếp tục uống cái lá này được hay không thật ra ăn chay mà chúng ta ăn gạo trắng nó vẫn bị ờ, thiếu chất chúng ta cần ờ, đương nhiên là cái nước sinh tố bồ công anh nó rất là tốt cho sức khỏe nếu là bồ công anh trồng sạch bây giờ có những cái farm họ trồng bồ công anh bằng phân hữu cơ thì quý vị có thể uống tiếp tục được tại vì chúng ta uống trực tiếp đồ sống nhưng mà không có xử lý tốt cái kim loại nặng và cái mấy cái loại khuẩn gây ờ, ảnh hưởng đường tiêu hóa thì ờ, là chúng ta phải dừng lại còn nếu như chúng ta có đủ ví dụ hoặc là chúng ta có ozone để rửa nè hay là rau củ đó phải trồng thực sự sạch thì chúng ta uống ờ, sinh tố sống được không sao thì ở cái tuổi tiền mãn kinh có triệu chứng bóc quả rất là khó chịu <laughs> giai đoạn mà trước khi giống như người nữ được gì được giải phóng hết à, giống giống như được giải phóng hết. thật sự thì trong 49 ngày cho 49 năm của cuộc đời có người thì tới 49 năm có người sớm hơn có người muộn hơn một vài năm thì trong giai đoạn đó nó nhiều chuyện lắm chứ không phải là cái chuyện muốn ốc quả đâu thậm chí trầm cảm thậm chí loãng xương thậm chí đường cao thậm chí là cái khối u có khối u trong tử cung vân vân có nhiều chuyện lắm thì giai đoạn này là giai đoạn chúng ta cần phải ờ, phải ăn uống và sinh hoạt điều độ phải thực sự ăn uống và sinh hoạt điều độ lại thì nó tự điều chỉnh tự cân bằng cơ thể cho nếu mà chúng ta còn ăn uống mất cân bằng thì ờ, cái này rất là khó Thật ra những người mà hay bị ờ, bị nóng, bị gắt cáo, khó chịu này thì ờ, theo tôi nên sử dụng bột sắn dây hai lần trong ngày, tức là tối trước khi đi ngủ một lần, sáng lúc bụng đói khuấy uống một lần nữa đi, rồi muốn làm gì đó thì làm. Thưa Thầy, con ờ, năm nay 45 tuổi bắt đầu ăn thực dưỡng từ khi mang thai đứa con thứ tư. Hiện con trai con được 10 tháng tuổi rồi, cháu cân nặng 10 kg, khỏe mạnh, đã mọc năm cái răng hai cái trên ba cái dưới có điều cháu ngủ và ít cháu ngủ ít và tỉnh ngủ không sâu dễ bị thức giấc con cho cháu ăn ngày à, hai bữa sữa ông thầy cộng một gói uh, bột uh, à, 250ml nước một bữa ăn còn lại còn bú mẹ ngoài ra không ăn thêm bất kỳ cái gì khác con nghe thầy giảng và rất là yên tâm thực hành theo tuy nhiên gia đình mọi người à, cứ lo cháo ăn như vậy là thiếu chất nên gây áp lực cho con vậy kính mong thầy chỉ cho con có cần ăn uống bổ sung gì nữa hay không đó thì thức ăn như nãy chúng tôi nói nó thấy thì nó rất là đơn giản nhưng mà thật ra con người chúng ta không có cần nhiều thức ăn lắm đâu không có cần nhiều ngay cả đạm mà hồi xưa chúng ta thấy là à, khi mà người ta phân tích ở trong cái sữa mẹ nó có 0,9 gram thôi mà như vậy là suốt 9 tháng 10 ngày đứa bé vẫn phát triển một cách rất là tốt sau khi mình lớn lên cái mình nghĩ là đạm phải dung nạp nhiều và dung nạp những cái loại đạm mà như hồi nãy nói là có cái chất protein gì đó nó gây ảnh hưởng gây à, ung thư đó, gây bệnh đó là lý do có những cái cơ địa có những cơ thể chúng ta một là không có khả năng dung nạp đạm nhiều mà chúng ta đã đưa đạm vào nhiều và cái khả năng đào thải cơ thể nó không có đào thải hết nó sẽ tích chứa trong cơ thể lâu ngày nó gây bệnh thì như vậy là theo cái uh, nghiên cứu mà trong một số bài giảng chúng tôi nói là chúng ta đã ăn thừa thực phẩm gấp 3, gấp 5, gấp 7, gấp 10 lần với cái nhu cầu sinh hoạt của cơ thể bây giờ thấy cái người mà ăn uống đúng tức có nghĩa là họ ăn đơn giản cái mình sợ thiếu chất thực sự không có thiếu cho nên nếu như mà chúng ta ăn uống mỗi ngày chúng ta đi cầu đúng giờ vào buổi sáng với cái người lớn một cục phân tôi nói là khoảng hai tấc <laughs> hai tấc <laughs> đứa nhỏ cũng đi cầu đúng giờ và đi tiểu như vậy là xem như chúng ta đã rủ không có thiếu gì đâu còn mà đi nhiều lần đi cầu nhiều lần đi tiểu nhiều lần ăn rồi mệt mỏi thì coi chừng là chúng ta đã bị thừa chất và thừa chất mới có chuyện thành ra những cái người mà hiểu biết á, thì gần như họ đơn giản quá giống như bây giờ có những người mà à, ở ông chùa bắt đầu họ tu tập á. quý vị mà để ý những người mà tu tốt và nhất là những người nhập thất á, mình đơn giản mình hỏi người đó nhập thất lâu nay ăn cái gì thì cái người hộ thất trả lời là thầy người đó con thấy ăn ít lắm thầy ơi bữa ăn có mấy muỗng cơm mà và kéo dài nhiều tháng như vậy thì mình biết đó là cái giai đoạn họ đang sống rất là tốt họ tu tốt nhập thất mà ăn lần mấy chén là cái thua rồi <laughs> thua rồi tức là trong cái phòng ăn tục uống của mình đó thì mình nghĩ phải ăn nhiều nó mới đủ chứ cái người mà họ à, sinh hoạt đủ và họ ăn đúng thì ăn rất là chừng mực và chúng ta thấy bữa ăn họ rất là ít và nhất là những cái loại hạt chúng ta ăn rất đơn giản gì là đủ rồi đó theo tôi theo cái kể này mà vừa bú sữa mẹ mà vừa uống một ngày ba lần sữa ông thầy mỗi lần gói sữa mà còn gói bột nữa có <laughs> chừng bị thừa nữa chứ không phải bị thiếu đâu cho nên là chúng ta phải coi lại cái cái cái đầu vào đầu ra tức là đầu ra là cái thảy là đi cầu thì dù là con nít đi nữa cũng vẫn phải đi cầu đúng giờ vào buổi sáng và đi tiểu thì không quá bốn lần năm lần cho nam nít thì có thể đi được năm lần tại vì nó ít cái sinh hoạt không ra mồ hôi thì nó có thể dòng là đi tiểu nhiều hơn Thưa Thầy, con ngâm gạo lứt ờ, bằng nước ấm trong 22 tiếng nhưng có nhiều người chia sẻ kinh nghiệm là ngâm ở nước 40 độ ngâm mấy tiếng đồng hồ rồi ờ, vớt ra để khô đậy khăn ướt thỉnh thoảng tưới cho ẩm ẩm gạo thì gạo sẽ nảy mầm rồi lại ngâm tiếp như vậy kính mong thầy giúp con ngâm 22 tiếng hay vớt ra để ráo rồi lại ngâm tiếp cho đủ 22 tiếng không thật ra hồi trước thì ờ, mấy cái gạo của mình á có một cái số gạo nó cái nảy mầm kém và nhất là trong mùa lạnh á thì ờ, ngâm trong nước nó lại không thấy nảy mầm cho nên tôi, tôi có kêu vớt ra nhất là những loại gạo trắng của mình nữa là tôi bắt ngâm có gạo xanh đó chứ gạo xanh là ngâm 10 tiếng đúng không gạo bình thường thì ờ, ngâm cũng 10 tiếng được quyền vớt ra rồi chúng ta ủ nhưng mà cái nước ngâm á nước ngâm mình vẫn phải lấy nước ngâm đó nấu chứ đừng có bỏ thì ờ, có mấy người họ thắc mắc là cái gạo của mình ngâm nảy mầm tôi kêu giờ vớt ra ủ thì rõ ràng là có 22 tiếng nó nảy mầm và tốt nhất là đúng 22 tiếng đồng hồ là nấu chứ không có để hơn được vì đây là một cái sự nghiên cứu của các nhà bác học chứ không phải của mình họ ngâm từ 5 phút cho tới 100 phút và cuối cùng là họ đưa ra kết luận ngâm đúng 22 tiếng là tốt nhất như vậy là giữa hạt gạo lứt và hạt gạo trắng là chỗ nào nó khác nhau hạt gạo lứt ngâm nó nảy mầm tức hạt gạo còn sống còn hạt gạo trắng là chúng ta ngâm chúng ta chế chua tới nó hư luôn chứ không có nảy mầm tức là hạt gạo đã chết rồi thì như vậy là những cái sinh tố khoáng tố vitamin nó không có còn đủ để có thể nó cung cấp cho cơ thể giống như hạt gạo lứt đây là cái điều rất là dễ hiểu chúng ta chỉ cần ngâm cái loại gì đó chúng ta biết là cái loại này còn tốt hay là xấu liền và nhất là hạt gạo mà chúng ta ăn hàng ngày ấy cho nên ăn gạo lứt là nó sẽ có nhiều cái lợi thế hơn là ăn gạo trắng con bị viêm xoang và đau đầu đã lâu con thường làm việc máy tính nên thường bị đau nhiều có lúc lấy bớt nhưng có lúc rồi cũng đau lại cứ dây dưa không hết mặc dù uống thuốc cũng không thấy hết thường những người à, đau đầu thường phải coi lại quá khứ của mình là có ăn nhiều trái cây không chúng ta cứ thử nếu như chúng ta đã từng ăn nhiều trái cây quá thì bây giờ chúng ta ngưng ăn trái cây thôi đơn giản là ngưng ăn trái cây khoảng 3 tuần 4 tuần gì đó mà chúng ta sẽ hết đau đầu và kèm theo thì ngưng ăn trái cây kèm theo chúng ta lại à, ăn kỹ không ăn đồ ngọt không uống nước lạnh mỗi tối à, trước khi đi ngủ uống sáng dây và trước khi xảy ra cơn đau đầu nghe sắp sửa xảy ra cơn đau đầu là chúng ta uống sắn gì để ngăn chặn cái cơn đau đầu đó nhiều lần như vậy là chúng ta sẽ thoát được cơn đau đầu và thử một ngày chúng ta ăn nhiều trái cây lại thì nó sẽ tự trả lời cho chúng ta biết là trái cây tốt hay xấu đơn giản vậy thôi chứ bây giờ nói bỏ trái cây là hết đau đầu không ai tin nữa nhất là những người mà bị tê tay tê chân á đi trị uống thuốc chích thuốc đủ thứ hỏi ra là không ăn trái cây nhưng mà uống nước ép trái cây nhiều <laughs> ăn trái cây <laughs> thì tôi nói bây giờ đơn giản là ngưng vài tuần đi có bị cái cô bảo lộc mới gần đây là tê gần như là tê sụi nửa người đó tay dở không lên ngủ thức dậy là phải nhờ cái người bóp nửa người bên bên tay trái nghĩ là mình sẽ bị bại sụi luôn á thì tôi nói cho chơi tôi nói là hậu quả của nhiều năm luyện công bằng trái cây <laughs> bây giờ nó ra kết quả đó cỡ đó thầy biết con dâu con đó, nó mỗi một ngày nó ép cho con hai ca nước ép trái cây để tủ lạnh nó con khác là con bưng con uống mà hỏi một ca nhiều nó một ca cả chừng lít rưỡi hai lít à tức là một ngày uống ít lắm là khoảng 3 lít nước ép trái cây tôi nói là cũng kêu nó ờ, để dành tiền mua thêm cái quan tài nữa cái không quên nó và đóng trên cái quan tài là những cái nhãn hiệu của trái cây <laughs> đó, không tin thì cuối cùng phải tin phải dừng thôi phải dừng đâu mới có 10 ngày mới nói ủa sao ngộ thầy bây giờ tay chân tôi dở lên dở xuống bình thường hết tê chỉ đơn giản là bỏ trái cây là cái vụ tê tay và nhức đầu cái gì cho thấy hiệu quả vô cùng mà trong khi đó là bị chích ờ, uống thuốc đủ thứ mà nó không có giảm thì những cái điều đó là mình đã nói nhiều trong cái bài ờ, các cái bài phương pháp dưỡng sinh rồi về cái, cái, cái lý do tại sao chúng ta bị đau đó rồi ha bây giờ cái người đau đầu là ngưng ăn đồ ngọt ngưng ăn trái cây ngưng uống nước lạnh mỗi một cơn đau xảy ra thì chúng ta nên khuấy sang dây chúng ta uống và nên ăn kỹ lại à, một câu hỏi này Phật pháp nó làm sao gieo nhân duyên Phật pháp với tất cả chúng sanh kể cả với chúng sanh tâm câu hỏi nghe nó cũng hơi bị khó hiểu nhưng mà cái uh, mỗi một cái lần mà chúng ta tu tập á mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài cái bài uh, gì khiếp đảm và sợ hãi của Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ đúng không? Trước khi mà ờ, đi vào thiền định thì Đức Phật dạy là chúng ta nên phát tâm, phát nguyện là gì? Vì uh, cái tình thương yêu với tất cả chúng sanh muôn loài mà chúng ta vào thiền định vì cái lợi ích cho số đông vì lợi ích cho chư thiên vì an lạc vì lợi ích cho chư thiên và loài người mà chúng ta thực hành thiền định này thì bây giờ trong lúc mà chúng ta thực hành à, thiền định chúng ta công phu tu tập chúng ta ngồi thiền chúng ta lại phật chúng ta làm phước làm bất kể một cái chuyện gì đó thì quý vị nên theo cái lời dạy này của Đức Phật tức là phải phát khởi cái lòng thương yêu và lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài mà chúng ta tu tập chúng ta hành thiện thì như vậy là tự động á là đó là cách mà chúng ta gọi là ở đây dụng từ là gieo duyên Phật pháp với tất cả mọi người ví dụ như ví dụ như bữa nay mình à, mình nghe giảng đi bây giờ nay nay mình nghe giảng đi thì trước cái phút mình nghe giảng là mình xin đó là siêu Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền chứng minh và gia hộ cho con có đủ cái định lực, có đủ cái tuệ lực để con có thể nhận biết được chánh pháp, đúng không? Và khi mà con nhận biết được chánh pháp, con nguyện đem tất cả những cái sự mà hiểu biết của chánh pháp có lợi ích thì con nguyện sẽ ờ, hồi hướng đến tất cả chúng sanh muôn loài cầu cho tất cả chúng sanh muôn loài cũng thấy cũng nghe cũng hiểu cũng nhận biết được chánh pháp mà tu tập được giác ngộ giải thoát hoặc là thậm chí là quý vị trước khi nghe một bài pháp nào đó thì quý vị cũng mời cổ quyền thất tổ và những người thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình đúng không thậm chí những cái quan gia trái chủ của mình cũng như là tất cả chúng sanh muôn loài cùng với mình để nghe pháp để hiểu Phật pháp mà tu tập cho được giác ngộ giải thoát thì đó là cái cách mà mình gieo duyên gieo duyên Phật pháp đối với với mọi loài À, lần đầu tiên con mới đến chùa mới gặp thầy có rất là nhiều chứng bệnh mang trong cơ thể hôm nay con đến đây kính xin thầy chỉ cho con ờ, cái cách ăn uống để con mau hết bệnh cái này chắc lần sau tới ờ, gặp chứ còn à, bây giờ mà nói chuyện riêng từng bệnh thì à, không có thời gian con xin tri ân sư phụ nhiều uh, qua nhiều tháng con đã khỏe nay con ăn gạo lứt thay gạo trắng cùng thức ăn chay rau củ và uống trà huệ đà nhưng hai chân còn nhức và mỗi khi lên lầu xin sư phụ dạy thêm phải ăn sao con thấy uh, hổ phách ở bán có cái công dụng như thế nào đá đắp gan ngủ thấy đỡ bệnh à, nhưng mình phải nấp bao lâu đỡ bệnh trĩ thì phải nấp bao lâu thứ nhất là khi mà cái chân cẳng chúng ta còn mỏi thì phải xem lại cái cái lượng ờ, cái gì một là thức ăn âm hai là nước uống chỉ dĩ mà cơ thể chúng ta nó nặng nề là do chúng ta còn nhiều âm hoặc là chúng ta đang ăn âm hoặc là chúng ta uống nhiều nước khi nào mà chúng ta dương quá cơ thể lại giống như nãy mình phải coi lại cái đi cầu đi tiểu của mình mà nó đúng mà mình vẫn còn à, mệt mỏi nữa thì chúng ta có thể ăn thêm cái cốm lứt ren với mè ren để nó dương quá cơ thể lại còn cái hổ phách thì nó có nhiều lý thuyết lắm ví dụ như đeo hổ phách là người ta dụng từ là một cái, cái cái lý thuyết mà chúng tôi nhớ là nó nó làm cho người đó tăng được cái ý chí nó dũng mãnh hơn ví dụ như bây giờ mình à, à, làm biến không muốn làm à, không muốn học không muốn tu không muốn gì hết giống như ý chí mình bạc nhược thì mình được cái hộ phách uh, tốt để mình đeo lên tay của mình tự nhiên mình thấy mình làm siêng hơn mình à, năng động hơn ý chí mình vững vàng hơn mình làm việc mình không có bỏ vỡ mình sẽ làm cho tới tận cùng cái sự việc mình đang muốn làm ví dụ vậy thì đó là cái mà à, trong sách vở nó nói về hộ phách thôi nhưng hộ phách là cái gì là mũ của cây thông <laughs> cây thông mà mới đầu thì nó ra trắng xong cái ngã mà tới vàng qua tới đỏ qua tới đen tức là mà tới đỏ tới mà tới vàng thôi là đã mấy trăm năm rồi tới đỏ rồi đã năm bảy trăm năm rồi tức là những cái gì mà nó nhiều trăm năm thì nó làm sao nó sẽ dương hơn cho nên là khi chúng ta đeo trong người thì nó hút được cái âm độc trong cơ thể ra để khiến một người mà âm thì à, bạc nhược làm biến người dương lên thì hăng hái làm việc tốt thôi cho nên không ai làm biến hết à, mình nói rồi đúng không không người nào làm biến chỉ là họ âm hay là dương thôi họ âm cứ cái đi sau lưng cứ kêu làm đi làm lẻ lẻ đi gắn làm đi thì họ cũng quể quải đó, bắt đầu cắt nghĩ thức ăn ờ, nước uống lạnh rồi ít uống nước rồi không ăn đồ ong là tự động ít bữa họ làm xuyên kia họ nghỉ họ cũng không nghỉ đâu thì như vậy là khi mà cơ thể chúng ta bị âm thì một là chúng ta tìm cách để chúng ta ăn dương mà ít ăn ít uống nước hoặc là ăn thức ăn dương thứ hai là chúng ta có những cái vật mà dương để chúng ta đeo à, hổ phách nó cũng không dương bằng vàng đâu vàng tới mấy triệu năm rồi à. cho tới gì đó kim cương dương nữa <laughs> thì về kiểu nguyên một cái dòng kim cương đeo đi đừng cho nó dương lên <laughs> cái này trước đây mình có nói rồi đó kim cương là phải nói là rất là dương các nhà khoa học mà đem một cái máy gia tốc mà đo cái phân tử kim cương là bằng 10 lý thừa 10 của lần lớp ánh sáng rồi họ kết luận là vật tất là chân không là nhớ đó là mình đã nói nhiều bài rồi nhưng mà kim cương thì phải nói là một cái vật mà dương nhất trong cái vật chất mà mình biết á thì nếu chúng ta có được cái đó bên người thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta trước mắt là ví dụ như mình gần dùng cái từ là nó khử được cái âm độc á chống được cái tà khí cái uh, mấy người mà hay bị âm tà xâm nhập vào cơ thể hay bị lạnh xương sống hay bị cảm gì, gì đó mà chúng ta có những cái vật dương để chúng ta đeo thì cái một là kim cương mình không có thì mình phải có vàng cái người xưa mình hay lắm không có đơn giản là từ xưa chuộng kim cương chuộng vàng đâu không có kim cương không có vàng thì tới những cái vật giống như đá những cái loại đá quý thấp thấp hơn à, đá sapphire rồi à, một số loại đá khác ở cái tầng thấp như thạch anh trở xuống thì nó cũng là những cái loại mà lâu năm để nó làm dương cơ thể mình mình ở đây thì mình có tới cái đá gì cái đá gì đó Himalaya đó thì nó nó được uh, xét nghiệm cũng được 250 triệu năm từ nước biển mà nó thành đá là nó rất là dương cho nên chúng ta chỉ cần là uh, một đó là mình uh, mua mấy cục để mình để chân sau khi mình tắm thì quý vị sẽ thấy là nó rút nước ra rút âm ra thứ hai là chúng ta để trong phòng nào đó, trong phòng ngủ chúng ta hay gì thì nó hút âm ở trong cái nhà mình ra thì những cái vật mà chúng ta thấy từ xưa giờ hay đeo đó, nó có cái lợi ích ở đây chúng ta chỉ nói thuần và âm dương chưa nói tới cái gì tâm linh đó thì nó là dương nó sẽ hút âm trong cơ thể của mình nó hút âm trong cái vùng nhà cửa mình đang ở nó có cái lợi ích đó thật ra là đeo cái cái gì mà dương nhiều thì nó sẽ có tác động tác dụng là nó ngăn ngừa cái tà cái âm độc từ bên ngoài xâm nhập cái thứ hai là nó hút được cái âm trong cơ thể của mình ra từ ờ, kim cương tới vàng tới đá rồi ờ, tới những cái hổ phách vân vân cái gì mà quý vị thấy có thể ờ, mà nó được lâu năm nó dương thì chúng ta đeo thôi con và con gái 2 tuổi ăn dưỡng sinh được 4 tháng môn thầy hướng dẫn cách ăn dạy học cho con gái bé thích ăn ngọt ăn mặn và rất háo ăn bé ăn dưỡng sinh rất tốt chịu khó ờ, thứ nhất là nghe cái bài để hoàn thiện một đời người thứ hai là cái bài thức ăn cho bà bầu và cái thứ ba là nên nghe để hiểu được cái nguyên lý âm dương tất cả những bà mẹ nuôi con á ở đây ờ, mình không phải nói một lần mà mình nói rất là nhiều lần con hư tại mẹ cháu hư tại bà câu nói của người xưa nó trở thành chân lý rồi Thật ra những cái bà mẹ mà hở hở than là con con thế này con con thế kia con con thế nọ thì phải nhìn lại là trong giai đoạn mang thai á, bà mẹ đã nuôi và đã dạy nó như thế nào và trong giai đoạn đầu sau khi sanh cho tới 7 tuổi đầu đời mà quý vị đã hình thành cái chu kỳ tế bào gốc rồi nó đã hình thành cái người đó rồi lớn lên là bắt đầu nó nó lộ ra tất cả những cái gì mà bà mẹ đã đào tạo nó từ lúc mang thai cho tới 7 tuổi đầu đời đó là kết quả mà mình đã làm trong 7 năm đầu đời trước khi mang thai mình không chuẩn bị tốt trong lúc mang thai mình ăn uống mình dạy dỗ nó không tốt và khi sinh ra 7 năm đầu đời khi hoàn thiện chu kỳ tế bào gốc chúng ta không dạy dỗ tốt thì bây giờ nếu chúng ta không phải là cái người hiểu biết rất là giỏi về âm dương chúng ta không có sửa lại cuộc đời của đứa con mình được đâu thì là sau 7 tuổi thì tới một cái nhịp thứ hai để hình thành để chỉnh đổi lại cái tế bào gốc cho tới từ 7 tuổi tới 14 tuổi và hai nghiệp này mà chúng ta không có sửa được thì cái cuộc đời của đứa con chúng ta sau này nó bệnh này cũng khó trị cái tật nó thì cũng khó chữa đủ thứ chuyện trên đời là chúng ta phải khổ sở thôi thành ra là những người mà còn nuôi con nhỏ trong giai đoạn nhỏ này chúng ta nên tìm hiểu rất là kỹ lưỡng về cái ăn uống và sinh hoạt để chúng ta nuôi nấng từng ngày từng ngày thì là cái thực phẩm nó trở thành máu huyết máu huyết là dinh dưỡng để cung cấp cái dinh dưỡng cho tế bào nó nuôi nấng nó hình thành tế bào bây giờ thực phẩm tốt thì tế bào chúng ta theo đó mà tốt thực phẩm xấu thì tế bào chúng ta theo đó mà xấu thì nó phát triển theo chiều hướng tốt hoặc phát triển theo chiều hướng xấu để nó hình thành con người tốt hình thành con người xấu bằng thực phẩm hết bây giờ chúng ta cứ chú trọng tới thuốc men mà chúng ta không chú trọng tới bữa ăn từng ngày của mình để hình thành hồng huyết cầu máu huyết từng ngày thì chúng ta là cái người chạy trên ngọn cho nên là khi mà còn những đứa bé nhỏ như thế này thì cha mẹ nên dành thời gian cho đứa con của mình để chúng ta làm sao mà hoàn thành một chu kỳ tế bào gốc 7 năm của bé gái và 8 năm của đứa bé trai chúng ta phải hoàn thành một cách tốt đẹp nhất thì hy vọng nó lớn lên nó sẽ không có bị thế này thế kia không bộ không bị bệnh tật không có bị hư đốn chứ nếu không là rất là nhiều cái chuyện mà chúng ta sẽ khóc vì đứa con của mình mấy này mấy câu hỏi riêng không à không có câu hỏi chung thôi chắc là chúng ta nghĩ nói rồi hết những câu hỏi rồi. bây giờ chúng ta hồi hướng chúng ta nghĩ không chúng sanh na